hàng trăm bách tính vô tội ngã xuống, đây đều là tội ác của đám quân Nhật trước mặt. Chúng bắt một cậu bé đến, người phiên dịch bảo cậu bé nói ra những chỗ ẩn nấp khác của dân làng, cậu bé sợ hãi không biết trả lời thế nào, cậu bé quay đầu nhìn ông nội ở bên cạnh, nhưng ông nội lắc đầu tỏ ý từ chối, binh sĩ lập tức túm lấy ông ấy, một đao cắt cổ, đội trưởng của quân Nhật cười nham hiểm tiếp tục hỏi cậu bé. Lúc này, cậu bé đã không còn sợ hãi nữa, ánh mắt vô cùng kiên định lắc đầu không nói. Vẻ mặt của đội trưởng cũng lập tức trở nên dữ tợn. Hắn ta rút một thanh kiếm võ thuật ra, tiến lại phía cậu bé, dưới bước chân của quân Nhật, máu tươi ngấm cả vào trong địa đạo, tất cả người dân đều sợ đến nỗi không dám thở mạnh. Họ biết rằng một khi bị lộ vị trí, tất cả người dân đều sẽ khó thoát khỏi cái chết. Cho đến đêm, quân Nhật vẫn đang tìm kiếm trên cánh đồng ngô, bỗng nhiên, đội trưởng nhìn thấy mấy bóng người mờ ảo ở phía trước. Hắn ta đẩy người phiên dịch lên phía trước kiểm tra tình hình, đi lại gần xem, hóa ra chỉ là mấy hình nộ mà thôi. Lúc người phiên dịch lơ là cảnh giác, bỗng nhiên bị một thế lực nào đó kéo xuống. Tiếp theo, trưởng quân Nhật thấy tình hình không ổn, lập tức ra lệnh cho binh sĩ rút lui. Tấn công quân Nhật chính là đội binh lính ẩn nấp dưới địa đạo. Vì hành động tối qua tổn thất nghiêm trọng, đội trưởng đã chút hết tức giận lên người người dân này. Đánh đến khi không còn phản ứng gì mới dừng tay, trong lúc quân Nhật đang thất thủ, không tìm ra đối sách, phía trên đã phái xuống một thượng tướng tên là Trung Tôn, anh ta có một bên tai đã từng bị thương, nên được gọi là một tai, Trước đó đã từng tham gia chiến trường Miến Điện, chỉ đạo chính trong trận địa đạo, trận đánh úp, đánh đâu thắng đó, tiếng tăm trong quân Nhật vô cùng lớn. Vừa nhậm chức, hắn ta đã bắt đầu lên kế hoạch tác chiến. Phái quân Nhật đi tìm lối vào địa đạo rồi cho binh lính mai phục ở ngoài cửa. Một người dân muốn ra ngoài kiểm tra tình hình, kết quả đã bị đội trưởng dùng một kiếm chém chết. Tiếp theo chúng lại ném vào địa đạo một quả bom cháy. Địa đạo an toàn bỗng chốc biến thành địa ngục trần gian, dân làng bị ép phải chạy từ địa đạo ra ngoài. Tiếng kêu gào thảm thiết đã bao trùm cả thôn làng. Họ muốn chạy trốn, kết quả lại bị quân Nhật giết từng người một. Chỉ trong vòng một đêm, người dân trong thôn đã bị quân Nhật vô nhân đạo giết hại. Cả thôn làng không còn một chỗ nào không có xác người. Thông tin rất nhanh đã chuyển đến thôn Sơn để ở bên cạnh. Đối mặt với quân Nhật xảo quyệt, một vị cao nhân cũng đã đến thôn Sơn để, anh ta là Diệp Thành, là một phần tử tri thức vừa đi học từ Bắc Bình trở về, Diệp Thành nhìn xác chết chất thành đống, không kìm được đau xót mà rơi nước mắt, anh ta quyết định dẫn dắt người dân xoay chuyển tình thế, nhưng đội trưởng đội vũ trang Đại Xuân lại không xem trọng anh ta, cho một thư sinh vào đội ngũ, có ích gì chứ? Trước đó quân Nhật đã tiến hành càn quét tiêu diệt địa đạo của một thôn làng, bây giờ họ nắm trong lòng bàn tay kết cấu địa đạo của thôn Sơn để Diệp Thành quyết định thay đổi kết cấu địa đạo của thôn mình. Địa đạo trước đây đều có chức năng chủ yếu là phòng thủ, bây giờ nhất định phải chủ động tấn công. Diệp Thành quyết định dụ quân địch vào địa đạo, sau đó chỉ việc bắt cá trong chậu, Đại Xuân kiên quyết không đồng ý với hành động nguy hiểm này, anh điên rồi. Để cho quân địch vào trong. Đó không phải như dẫn sói vào nhà sao? À? Vì hai người bất đồng ý kiến, Đại Xuân đã giao địa đạo phía đông cho Diệp Thành, còn mình thì cố thủ ở địa đạo phía tây. Sau khi Diệp Thành đến địa đạo phía đông, quân chủ lực Đại Xuân đã điều đi hết, chỉ còn lại người già và trẻ nhỏ, không có sức chiến đấu. Lúc Diệp Thành đang rơi vào tuyệt vọng, hai người bạn từ lúc nhỏ của Diệp Thành là Tiểu Hắc và Lão Thất từ phía Đại Xuân chạy đến. Hai người đồng ý với cách làm của Diệp Thành, Diệp Thành rất vui mừng, bắt đầu chỉ đạo mọi người sửa địa đạo. Tiểu Hắc và Lão Thất một người là thợ rèn, một người là thợ mộc. Hai người kết hợp làm ra rất nhiều vũ khí với uy lực không tưởng. Sau đó bố trí rất nhiều bẫy trong địa đạo. Hôm đó, mọi người đang ngồi nghỉ ngơi bàn chiến thuật, một quả bom đã phá vỡ sự yên tĩnh vốn có. Quân Nhật lại bắt đầu tiến hành đợt tấn công tiếp theo. Chúng trang bị vũ khí hiện đại, ném một lượng lớn bom khí độc xuống địa đạo. Tất cả người dân đang trốn trong địa đạo đều bị chúng nắm gọn. Cả địa đạo tràn đầy khí độc, người dân bịt miệng, hoảng loạn chạy ra ngoài nhưng quân Nhật đã sớm cho lính bắn tỉa mai phục ngoài cửa địa đạo, người dân vừa chạy ra đã bị chúng giết không tha. Đại Xuân mau chóng tổ chức đội ngũ phản công. Trong lúc chiến đấu, không may đã bị Trung Tôn bắn một phát vào cánh tay. Đại Xuân chạy vào địa đạo băng bó vết thương, Em gái đề nghị chuyển anh ta đến địa đạo phía đông của Diệp Thành, nhưng Đại Xuân vẫn rất cố chấp, ta thả chết trận cũng không qua bên đó, nói xong lại tiếp tục xông ra phản kích. Lúc này, quân Nhật rất dũng mãnh, đã tấn công vào trong địa đạo, Đại Xuân vừa đánh vừa lui, nhưng số lượng đạn có hạn, anh ta trốn trong góc, rút dao phay ra chuẩn bị quyết chiến đến cùng với quân Nhật. Đại Xuân được Diệp Thành cứu đi, địa đạo phía tây cũng hoàn toàn bị tiêu diệt. Diệp Thành phái một cậu bé chạy nhanh nhất, dụ quân Nhật chạy vào địa đạo phía đông. Quân Nhật thận trọng đi vào địa đạo, nhưng tất cả đều nằm trong dự tính của Diệp Thành, quân Nhật lần lượt rơi vào bẫy. Đại Xuân ở bên cạnh vô cùng bất mãn. Diệp Thành dùng hai tấm ga rừng để quân Nhật và người của mình tấn công nhau. Tấn công, tạm thời mình tấn công. Cuối cùng quân Nhật không thể tấn công vào thôn Sơn để Trung Tôn phải lần nữa thay đổi kế hoạch tấn công, quyết định dùng pháo lửa tấn công lô cốt ở xung quanh thôn Sơn Để, sau đó bao vây thôn Sơn Để, làm cho toàn thôn bị cô lập. Từng lô cốt xung quanh thôn Sơn Để bị quân Nhật phá tan, những người dân bị thương chạy đến thôn Sơn Để. Tiếng khóc lóc đau đớn vang khắp cả địa đạo. Cha của Diệp Thành nhìn thấy cảnh này cũng phải sợ hãi, ông ấy biết thôn Sơn Để không thể chống cự được nữa. Sau đó vội vàng đi tìm Diệp Thành, Hôn của chúng ta bây giờ đã như cá trong chậu, không thể phản kháng. Vì thế chúng ta không thể tiếp tục chờ đợi được nữa, chúng ta mau đi thôi. Nhưng Diệp Thành đã đẩy cha ra, trong thời điểm nguy cấp thế này không thể bỏ mặc người dân. Thậm chí anh ta còn cảm thấy cha mình là một người ham sống sợ chết. Nói xong lập tức quay đầu bỏ đi, để lại mình cha đứng ở đó. Nhưng Diệp Thành chưa đi được bao xa, chuông cảnh báo trong thôn đã vang lên. Quân Nhật lại bắt đầu tấn công vào thôn, tất cả mọi người đều đang trốn dưới địa đạo, vậy người đánh chuông là ai? Tiếp theo là hai tiếng súng, Diệp Thành lúc này mới nhận ra là cha, vội vàng chạy quay lại. Nhưng cha đã nằm trên đất không còn hơi thở. Anh ta vô cùng hối hận. Vì có cảnh báo của cha Diệp Thành, người dân trong thôn đã thoát khỏi một trận tàn sát. Diệp Thành vô cùng đau lòng tuyệt vọng. Nhưng đối mặt với quân Nhật hung hãn, rất nhanh Diệp Thành đã vực dậy tinh thần, tiếp tục dẫn dắt người dân kháng Nhật. Lúc sắp xếp di vật của cha, Diệp Thành phát hiện một tờ bản đồ giấy, trên đó đánh dấu hầm bị đánh sập trước đây, CAC hầm bị bỏ hoang lâu ngày tập hợp rất nhiều khí độc, mà cái hầm này lại nằm đúng bên dưới bộ chỉ huy của quân Nhật. Anh ta định đào địa đạo, sau đó châm lửa đốt khí độc, kích nổ bộ chỉ huy. Muốn đào xong địa đạo trước khi quân Nhật phát động tấn công, dựa vào lực lượng của họ bây giờ là không đủ. Lúc Diệp Thành đang đứng trước khó khăn, trợ thủ đã được phái đến. Lưu Gia Trang đội vũ trang đến tri viện, Mã Gia Bảo đội vũ trang đến tri viện, Tỷ Mã Loan đội vũ trang đến tri viện, Long Hổ quân đội vũ trang đến tri viện, Lưu Gia Chuân đội vũ trang đến tri viện. Công cuộc đào địa đạo đã bắt đầu được tiến hành, Đồng thời, Trung Tôn cũng phát động cuộc tấn công cuối cùng vào thôn Sơn Để. Trong mưa bom bão đạn của quân Nhật, đội vũ trang bắt đầu tấn công quân Nhật để kéo dài thời gian cho nhóm Diệp Thành đào địa đạo. Rất nhanh, nhóm của Diệp Thành đã đào đến một bức tường, chỉ cần đào xuyên qua tường đá sẽ có thể gài bom. Thời gian khẩn cấp, Diệp Thành quyết định đâm mở tường đá. Lúc này, quân Nhật đã tấn công vào trong địa đạo, đội vũ trang thương vong nghiêm trọng, họ chỉ có thể dùng máu thịt của mình để bảo vệ Diệp Thành. Sức tấn công của quân Nhật là không thể ngăn cản, rất nhanh đã tấn công đến chỗ Diệp Thành phía sau không ngừng có người bị tấn công ngã xuống, nhưng một người ngã xuống lại có người khác xông lên thay thế, cuối cùng tường đá đã vỡ ra. Diệp Thành muốn xông vào kích nổ hầm, Đại Xuân đã xông đến ngăn lại. Giật bom đang buộc trên người Diệp Thành ra, dặn dò anh ta nhất định phải chăm sóc tốt em gái của mình. Nói xong không chút do dự ôm bom chạy vào hầm, quả bom đã được kích nổ. Bộ chỉ huy của quân Nhật trên mặt đất đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Trung Tôn cũng bị nổ chết, Diệp Thành đã bảo vệ được dân làng. Chờ đợi anh ta là nhiệm vụ khó khăn đuổi quân Nhật ra khỏi Trung Quốc, kỳ tập địa đạo chiến, so với địa đạo chiến, còn ác liệt hơn nhiều. Khắc họa tính cách nhân vật cũng vô cùng chân thực, sức chiến đấu của quân Nhật cũng nâng cao không ít.